Để hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, 140 cán bộ chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 77 quân khu 7 đã xuất quân lên đường nhận nhiệm vụ tăng cường cho quận Phú Nhuận từ chiều ngày 22 tháng 8. Lực lượng được chia cho 13 phường, mỗi phường 10 chiến sĩ, còn lại chia đều cho 5 chốt quan trọng trên địa bàn quận. Chúng tôi cũng đã nhận được kế hoạch triển khai của Bộ lệnh thành phố về lực lượng của đơn vị Lữ đoàn 77 xuống hỗ trợ cho quận Phú Nhuận. Chúng tôi triển khai thực hiện kế hoạch hiệp đồng trên tất cả các mặt hoàn thành tốt được mọi cái nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ lần này với các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 77 cũng như các đơn vị khác của quân khu 7 thật rõ ràng, cùng thành phố chiến thắng dịch Covid. Bên cạnh công tác tuần tra, giám sát thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, thì các chiến sĩ còn giúp người dân mua lương thực, phát các túi hỗ trợ cho người nghèo và thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết khác. Theo kế hoạch, sau khi được phân bổ về các phường, từ sáng sớm hôm nay, các chiến sĩ sẽ chính thức bước vào nhiệm vụ. Chấp hành cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết 66